Các mình chào quý vị và các bạn Hôm nay tới giờ chia sẻ cho quý vị nghe rồi Hôm nay mình sẽ hát thêm một bài cover cho quý vị nghe nhé Đó là bài à, Về quê em Kính mời quý vị à, cùng lắng nghe nhé Về quê em dấu xa nhưng mà vui ghê Ước mơ từ lâu nắm tay ta cùng nhau về Về quê em nhớ sao mà vui ghê Như lòng vui lăng lăng biết bao tâm tình chốn quê cầu cha nát léo đông đưa mình đi trong nắng ban trưa thấy trong lòng hôi bao nhiêu vui dân tràn dạt treo về thăm cô sáu cô ba bà tư chú tám anh năm mừng vui chen chứa sao cho càng tình thương xóm làng dầm chân trong quê hó đưa câu hỏi thiết tha kìa chân đê phất phơ bao tà áo cưới ngắm xem nàng gâu áo qua đẹp thành mỉm cười lòng vui sao nói vui họ hàng trai gái mà ngờ cô dâu đó không ai ngoài chính em vì quê em dấu xa nhà mà vui ghê ước từ lâu nắm tay ta cùng nhau về về quê em nhớ sau mà vui cháy đường pha qua sông trái tim con gà khói chê vườn nhà em trái cây thơm ngọt xum xuê bóng cây dừa xanh mát che con đường ta về nhìn dòng sông nước lòng vừa lăng lăng biết bao thân tình chốn quê cầu che lắc léo đông đưa mình đi trong nắng ban trưa hay trong lòng ngôi biết bao niềm vui dân tràn dạt nhau về thăm cô sáu cô ba bà tự du tắm anh năm mừng vui trên chứa nó sao cho cào tình thương sông lam mình cùng đi ngắm xem cánh đồng lúa trên nước lên kỳ yên chống gian xa gần mình gần mình cũng đi dưới chân trên chùa ba la dòng chân sông quê thoáng nghe cô thiết tha chìa trên đê phất phơ bao tạo cưới ngắm xem nàng dâu áo qua thì mỉm cười lòng vui sao nỗi vui hòa hàng trai gái mà ngờ cô vị đã xem video hãy đăng ký kênh của mình để xem ờ, vào lúc trên 9 giờ tối hàng ngày nhé